À, xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel Phan Thành TV Hôm nay mình sẽ chia sẻ về một chủ đề mới Đó là những lưu ý cực kỳ quan trọng Để các anh chị và các bạn nào mà có thi bằng lái ô tô B1, B2 á Thì mình sẽ tránh mắc phải những cái sai lầm này Để có thể có tỷ lệ đậu cao hơn nếu mà không được 100% thì cũng phải được 98 99% đây đây là những cái kinh nghiệm xương máu mà mình đã trải qua thì mình sẽ tiết lộ và chia sẻ một cách chân thành nhất trong các clip này mình bắt đầu thì cái ờ, phần thi mà B1 B2 thì lúc nào cũng gồm 3 phần đó là lý thuyết, sa hình và đường trường. Phần thi quan trọng nhất mà cam go nhất thì tất nhiên là phần thi sa hình. Khoảng 95% các học viên sẽ rớt ở phần thi này. Và cái lý do thì có thể là do tâm lý lúc mình thi lúc mình à, tập thì có thể đậu 100% có thể qua một cách dễ dàng nhưng mà khi thi thì do có thể là run do may mắn do thời tiết lúc nắng lúc mưa abc xyz gì đó thì mình sẽ nói về những cái lưu ý và những cái cái cái quan trọng nhất trong cái phần thi này cái phần mà làm các anh chị rất nhiều nhất đó chính là cái phần thi dốc cầu nếu mà ai mà học cái số tự động á thì là quá dễ rồi không còn gì để nói là đến ngay vạch dừng lên dốc mình chỉ cần đạp phanh thả thả chân phanh và đạp ga là xe có thể ờ, bò qua dốc rồi còn cái phần đáng nói nhất đó là các ờ, bạn thi số sàn B2 cái phần số sàn B2 này thì theo mình khuyên á, kinh nghiệm của mình á, thì các bạn nên bỏ 5 điểm tại cái mục thi là dừng xe ở vạch ngang trên dốc tại vì sao tại vì nếu mà các bạn dừng quá cái vạch ngang đó thì là auto là rớt luôn chứ không phải bị trừ 5 điểm nữa còn nếu các bạn dừng trước cái vạch đó thì chỉ bị trừ 5 điểm thôi các bạn nhớ vấn đề này nha nhưng cái này mới là cái đáng nói rồi các bạn chú ý đó là khi mà ai mà thi cái lượt thi xa hình đầu tiên trong ngày lúc đó thì các giám thị sẽ vừa lấy xe ra khỏi bãi xe và bãi à, và lúc đó dàn xe sẽ sẽ rất là yếu máy vừa hoạt động cỡ 3 năm phút thôi thầy giám thị đã gọi các bạn lên thi lượt thi đầu tiên rồi thì để mình khắc phục cái vấn đề này á thì mình khi các bạn lên xe điều đầu tiên đó là chỉnh cái máy lạnh cái nút máy lạnh xuống mức thấp nhất và cái quạt gió lên mức cao nhất để cho máy nhanh khỏe động cơ hoạt động hết công suất thì khi đó các bạn à, thi cái phần thi mà dốc cầu nó sẽ ok hơn tại vì sao tại vì khi mà xe các bạn bắt đầu lên dốc cầu các bạn đạp phanh và khi đó thả côn từ từ để cho cái cái kim vòng tua máy nó nằm giữa số 1 và số 0 á thì các bạn nhả phanh đúng không khi đó nếu mà máy yếu các bạn nhả phanh ra thì xe lúc đó nó sẽ không có đủ lực để bò qua cầu và khi đó có thể thứ nhất là nó sẽ tắt động cơ thứ hai thì nó sẽ bị tuột ngược lại dốc lúc đó mình hoạn mình nhiều bạn thứ nhất là sẽ đạp phanh hoặc thứ hai là sẽ chêm ga vô thì máy sẽ rú và cũng tỷ lệ bị tắt máy rất là cao thì mình các bạn biết rồi người tắt máy ngay chỗ dốc cầu thì à, mình sẽ bị trừ trên 20 điểm thì lúc đó chắc chắn là mình sẽ bị loại luôn mà những bạn nào những ai mà thi phần thi sa hình đầu tiên đó không phải là theo cái vần ABC khi mà số báo danh hay thí sinh gì mà đó là những người đã rớt cái phần thi sa hình ở lượt thi trước đó thì qua lượt à, lượt à, đợt thi sau này thì những người thi lại phần thi sa hình sẽ được xếp để thi sa hình đầu tiên sau đó mới đến là những người thi à, chính thức của buổi hôm đó sau các bạn lưu ý vấn đề đó nha rồi một phần thi à, một một cái lưu ý quan trọng nữa tại cái phần thi dốc cầu rất rất quan trọng đó là xe sát hạch của những cái bãi à, à, sát hạch ở thành phố Hồ Chí Minh á thì nó thường là bao gồm hai dòng xe mới và cũ mình phân biệt làm sao hai dòng xe nào là mới và cũ thì mình sẽ nhìn vào các bạn cái đồng hồ điện tử một cái đồng hồ tính điểm á trên xe thì sẽ thấy khác nhau đây đây là, hai cái đồng hồ tính điểm khác nhau trên hai dòng xe mới và cũ còn các bạn à, muốn biết các bạn đồng hồ nào của mới đồng hồ nào của dòng xe cũ thì khi mà thi à, thi giờ trước à, cảm ứng ngày kế trước ngày thi thì các bạn nên hỏi thầy để mình biết à, các bạn nào là thuộc dòng xe cũ bạn nào thuộc dòng xe mới nha và nó khác nhau là chỗ nào dòng xe mới khi các bạn lên dốc cầu các bạn đạp phanh các bạn nhả chân côn từ từ thì sau khi à, động cơ xe rung các bạn nhả phanh ra thì khoảng tầm từ 3 đến 5 giây lúc đó xe nó mới từ từ chuyển động và bò qua dốc chứ không phải như cái dòng xe cũ là các bạn nhả phanh nhả phanh ra là tích tắc là xe nó đã bắt đầu à, chuyển động qua dốc rồi nên các bạn nào mà có đi mà mà có thi cái ngồi đúng cái dòng xe mới này á, thì mình lưu cái vấn đề này lúc đó các bạn cứ yên tâm chờ khoảng từ 3 4 hoặc 5 giây gì đó xe nó sẽ từ từ bò qua thôi lúc đó các bạn đừng có hoảng mà chêm ga hoặc là đạp phanh gì đó tắt máy thì đó là mình sẽ bị uh, rớt luôn nha rồi ok một cái thêm một cái phần lưu ý quan trọng nhỏ nữa đó là khi lên xe thì các bạn à, nên hạ kính à, bên tài bên phụ để mình có thể nghe được các hiệu lệnh và nhắc nhở của thầy giám thị phát loa ra từ nhà điều hành mà lỡ hôm đó trời có mưa to quá thì thôi mình chịu mình à, buộc phải à, không hạ kính xe thì đó mình không nói làm gì nhưng mà nếu được có được à, được hạ thời tiết cho phép á, thì các bạn nên hạ kính xe để mình nghe rõ và mình có thể quan sát hai bên à, một cách rõ ràng hơn rồi phần thi à, thứ hai đó là phần thi lý thuyết thực chất đây là phần thi đầu tiên các bạn đậu lý thuyết rồi mới thi đến xã hình nhưng tại vì cái phần xã hình có những cái quan trọng nên mình nói trước còn tiếp theo đây là mình sẽ nói đến phần thi lý thuyết Thi lý thuyết thì à, từ năm 2020 bộ đề thi đã tăng lên là 600 câu, còn bộ đề cũ chỉ là 450 câu thôi. Đến đây à, các bạn sẽ tự hỏi là 600 câu thì nó sẽ nhiều câu hơn, dài hơn thì mình phải học nhiều hơn. Lo lắng đúng không? Nhưng theo mình mình đã thi bộ đề 450 câu cũ rồi mình cũng đã thi bộ đề 600 câu mới rồi thì theo cảm quan của mình và có nhiều các bạn hoặc các thầy cũng đã nói đó là bộ đề 600 câu mới nó dễ hơn bộ đề 400 câu cũ rất nhiều dễ hơn ở những điểm nào thứ nhất đó là câu hỏi của bộ đề thi 600 câu mới nó sát với thực tế hơn thì mình có thể suy luận logic một cách dễ hơn dẫn đến là mình à, học và mình dễ tư duy và mình à, dễ nhớ hơn là bộ đề cũ rất là nhiều còn bộ đề cũ 450 câu thì có nhiều câu nó đánh đố mình cũng chả biết đưa vô thi để làm gì vì sau này nó cũng không giúp ích gì cho mình trên uh, trong trong vấn đề lái xe trên đường thực tế cái điểm thứ hai của bộ đề 600 câu đó là chỉ cần chọn một đáp án đúng duy nhất. Còn bộ đề cũ nó khác là có những câu phải chọn hai đáp án. Kinh khủng luôn. Cái thứ ba đó là bộ đề 600 câu mới thì mình uh, phải học mẹo có nghĩa là phải ghi chép những cái mẹo mà thầy cô chỉ cho mình á thì sẽ ít hơn là mình ghi chép những cái mẹo nhớ của bộ đề 450 câu cũ vì vậy nên mình sẽ học vẹt ít hơn mà mình sẽ nhớ dễ hơn khi nào mà trước cái ngày trước cái thời điểm thi lý thuyết tại thời điểm mà mình à, lên nộp hồ sơ chờ đọc số báo danh thì các bạn chỉ cần ôn lại khoảng cỡ từ 30 đến 45 phút những cái mẹo thầy cô đã cho mình ghi rồi thì mình đã đủ điều kiện đủ cơ sở và đủ kiến thức để mình có thể vượt qua cái phần thi lý thuyết này một cách dễ dàng rồi phần thi cuối cùng đó là phần thi đường trường khi nào các anh chị và các bạn đậu phần lý thuyết xong đậu xa hình xong thì các anh chị sẽ khoảng cỡ tầm ờ, năm sáu người gì đó cùng lên một chiếc xe có thể giám thị để chuẩn bị thi cái phần thi đó là phần thi đường trường phần thi đường trường này thì mình nghe đâu uh, à, rất đâu đó chỉ còn tầm dưới một phần trăm mà mình thực sự lắm chưa nghe ai rớt cái phần thi này cả còn vấn đề vì sao lý do vì sao mà không rớt á, thì đến lúc thi khi lên xe thì các bạn sẽ tự hiểu với nhau thôi cái đấy mình không nói ở đây nhưng các bạn yên tâm đã được lên xe để đi thi đường trường rồi là 99,9% các bạn đã chuẩn bị có bằng rồi đó rồi đó là tất cả những gì mình chia sẻ về những cái mà những những những cái lưu ý nó nhỏ thôi những cái này thì có thể là các thầy các cô quên nói với mình hoặc là họ cảm thấy là à, dễ quá thì họ sẽ không nói, à, không đề cập đến trong bánh à, trong trong à, trong cái quá trình mà mình à, chuẩn bị thi nhưng mà những cái này là những cái mình đã có những người bạn của mình đã gặp và đã rớt những à, tiểu tiết nhỏ như thế này rồi nên các anh chị có thể ghi chép lại và nhớ những những cái lưu ý nhỏ như thế này thôi nhưng mà sẽ giúp cho mình thi tỷ lệ đậu rất là cao rồi đến đây mình sẽ xin kết thúc cái video ờ, lần này nếu có bất kỳ thắc mắc gì về học và bằng thi bằng lái B2 B1 B1 số tự động đó thì các bạn hãy để lại comment ở bên dưới này các bạn nếu thích thì sẽ hãy đăng ký để nhận những video tiếp theo những video sau mình sẽ chia sẻ về kinh nghiệm cho những người mới lấy bằng ở vai trò một người tập lái chứ không phải là đứng ở trên cái góc độ là của một giáo viên thì mình hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn gần gũi và dễ tiếp thu hơn xin chào và cảm ơn các bạn rất nhiều